Three, two, one. Ladies and gentlemen. chó mày Đã bởi Mày không hớt được đâu con trai Tôi bi không tình yêu